sau hàng cũng ở bảng vô địch Dragon đội nón vì lừa gội đầu, đừng tưởng các thần tượng lúc nào cũng hoàn hảo, sau hoàng cũng có những thói quen cẩu thả, lười biến dọn dẹp, lại còn ở bảng. Trước công chúng, các ngôi sao thần tượng vẫn luôn xuất hiện với diện mạo chỉnh chu gọn gàng lung linh. Đó cũng là một trong những lý do khiến họ luôn trở thành hình mẫu hoàn hảo trong lòng người hâm mộ. Thế nhưng, hình ảnh hoàn hảo đó chỉ là một phần ta nhìn thánh nhìn thấy ở các thần tượng. Quy thực tế, nhiều nam thanh nữ tú của làng giải trí xứ Hàn cũng có những thói quen xấu không ngờ như lộn xộn cẩu thả. Jessica là một nữ ca sĩ có vẻ ngoài xinh đẹp, luôn xuất hiện với diện mạo lung linh chỉnh chu, nhưng nếu nghe qua giai thoại ở bản của Jessica thì hẳn không ít người đã từng rơi vào cảnh vỡ mộng. Trước đây khi còn hoạt động cùng với SNSD, do dâm trường tốt, Jessica thường thay quần áo rồi vứt lung tung khắp phòng, không bao giờ chịu dọn dẹp. Thậm chí còn có tin đồn, Jessica có thói quen rụng khăn lau trăng của mình rồi lao cho Jonah. Hơn nữa cô nàng còn dùng chiếc khăn đó để lau mặt nếu là fan của nhóm trưởng Big Bang, chắc hẳn các bạn cũng thấy mũ nón luôn là một món phụ kiện không thể thiếu cho mỗi set đồ của Dragon. Nam idol thường diện đủ các thể loại nón khi xuất hiện ở sân bay, biểu diễn trên sân khấu, dự sự kiện. Thế nhưng, Dragon lại khiến fan ngạn lời khi tiết lộ bí mật đằng sau sở thích đó. Nam idol nhà DJ cho biết mình thích đội nón không phải là vì thời trang mà để che đi mái tóc bẩn vì rất lười gội đầu. Momo trong một lần file tham gia chương trình của nóc Winrothe khán giả đã khám phá ra, được người có thói quen kiếm gọn gàng nhất nhóm này. Theo đó, Trong John cho biết những thành viên nước ngoài thường không thể gọn gàng vì quá nhiều đồ đạc. Sau một hồi thắc mắc nhiều người, John cho rằng mình cảm thấy thú vị khi dọn đồ đẹp cho Momo. Điều đó cũng có thể hiểu nữ idol người Nhật chính là thành viên lộn xộn nhất nhất, En Hun và năm xích của Super Junior. Trong một lần thi tắm của các thành viên Super Junior, En Hun và Sinom là người có thành tích khủng nhất với 11 và 16 giây. Thậm chí anh chàng En Hun còn tuyên bố rằng tại sao em phải tắm chứ, hôm nay tắm thì mai cũng ra mồ hôi nhất thôi, nên khỏi tắm. Suri trong chương trình thực tế Optelet, Suri đã gây trốn với căn biệt thự sang trọng của mình có giá trị lên tới 3,7 tỷ won, khoảng 71 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều khiến khán giả sốc hơn chính là việc nữ idol để mọi đồ đẹp vương vãi lộn xộn khắp nơi. Suri từng nảy thích rằng cô này rất bận rộn để dọn dẹp nhà cửa. Em ông Riri từng cho biết rằng mình đã sốc tiếp vì giảm phải đống đồ của Joy trước dưới sàn cho cũng là người từng tiết lộ căn phòng của mình rất lộn xộn, đồ đạc ở khắp mọi nơi. Rõ gì cô này là một người không mấy siêng năng trong việc dọn dẹp phòng ốc của mình. Bầu chọn giữa các thành viên, tất cả mọi người đều đồng lòng rằng Beth King và Chayon chính là hai người ở bẳng nhắc nhóm, họ là đôi bạn thân thiết, lại từng có thời gian ở trung phòng. Không khó để tưởng tượng căn phòng của Chayon và Beth King phải lộn xộn đến như thế nào. Chắc hẳn nhiều fan đã từng vỡ mỏng không ít khi phát hiện rằng các idol cũng có những tặng ở bẩn không dọn dẹp, liền gội đầu tắm rửa. Thế nhưng, cũng chính vì thế mà fan mới nhận ra idol cũng giống như những người bình thường, họ cũng có những thói viên không hề hoàn hảo. Còn các bạn nghĩ như thế nào? Hãy đóng góp ý kiến bằng cách comment ở dưới phần bình luận. Hãy đăng ký kênh, like, share và nhấn chuông hình bên phải để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn các bạn.